Xin kính chào quý vị và các bạn Mời ờ, quý vị và các bạn theo dõi các ờ, video của Địa lý và khoa học xã hội GLS e TV Và các bạn thân mến là Ở ờ, video về vòng quanh thế giới ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về thành phố Yangon của Myanmar Tuần trước là chúng tôi đã nói đến uh, Tam Giác Vàng Nơi tiếp giáp ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar rồi còn bây giờ chúng tôi sẽ nói đến thành phố Yangon của Myanmar nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thông tin như thế nào Miến Điện Tôi sẽ đến với Miến Điện Yangon trước đây là thủ đô của Myanmar chúng ta sẽ nói đến đây là diện tích của tổng diện tích là khoảng 231 598,75 km vuông dân số là khoảng bốn triệu người đây gồm có dân tộc Miến này, Chingra Khin này, Môn, Yakhin đây vị trí của đây là bên trong Myanmar là thủ đô Yangon là thành phố Yangon ở ngay chỗ khu vực này đấy bây giờ chúng ta sẽ cùng vào Google Maps để vào xem Yangon ma của Myanmar nên chúng ta sẽ cùng nói đến Yangon đây là toàn bộ của khu vực Yangon có tiếp giáp với sát biển bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong thủ đô à xin lỗi các bạn thành phố Yangon thôi chứ không phải là thủ đô chúng ta sẽ cùng xem đấy nó so với khác với thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam mình là ở đây có rất nhiều nhà nó chỉ là nhà thấp thôi chứ không phải nhà cao hiếm có nhà cao nhưng mà cái nhà xếp như này chỉ thường ở các nước tư bản nó hay xuất hiện nhiều bởi vì quốc gia này nhưng mà cái nhà kiểu ở cái nước tư bản mà nhưng mà đây là theo đạo Phật nó khác hẳn so với các nước khác giống như là những cái căn biệt thự ấy. đấy những cái khu mà xếp như thế này đây là những con đường ở ngay sát cái trung tâm chúng ta xem phố nha bây giờ chúng ta sẽ xem phố xem phố thậm chí chúng ta còn thích hơn cả xem đây đây là một con đường vào được ờ, quay vào tháng 12 năm 2018 đây nhìn thấy cái đường này rất là đẹp đây có xây nhà nhà cao như thế này xe thì đứng chỗ nhưng mà ở đây hít ít sẽ tắt tắt đường <laughs> đấy rất là hay hay ở cái chỗ này cái thành phố này cũng hay ở cái chỗ đấy ở video sau thì tôi sẽ nói về thành phố Naypyitaw cũng ở Myanmar luôn nếu như bạn nào mà cứ nhắc đến Naypyitaw thì ở video sau thì tôi sẽ nói về Naypyitaw đây chúng ta sẽ quay ở một cái vòng tròn nào đây ở một cái hồ ở một cái công viên đấy các bạn có thể nhìn thấy quá là khá là hay cái chỗ này thực ra là cái nhà này nếu như thế này thường là miền tây nam bộ mới xuất hiện thì là ờ, phương Tây mới có phương Tây nó mới có cái nhà đấy anh ở trên thế giới phương Đông xuất hiện những nhà như thế này thực ra là những cái nhà này cổ quá rồi xe ô tô ở đây là ờ, vừa mới có thôi cây cầu bắc qua con sông Zarufrek Đây chúng ta sẽ đến một cái khu vực khác như khu vực ngoại ô Đây là cái à, bức hình này như thế này Thì cái con đường nó khá là thích thú Thực ra ở đây nó cũng có xe máy các bạn ạ ta còn nhìn thấy có là những người nông dân mới đi làm đồng về mà khiêng lồng chim như thế này những cái căn nhà như thế này như chỉ ở miền tây đây là đường sắt đường sắt đường tàu cái này cũng khá là hay ở cái bản đồ nếu như chúng ta nhìn vào đây đây là một cái căn nhà đây, đây quốc kỳ của Myanmar bỗng dưng này nếu như mà nhìn thấy thì chỉ khác nào như ở Việt Nam thôi chứ không có gì đẹp hơn cả đây lại là một cái đặc sản duy nhất đây này đặc sản như là những quán nước thì những quán ăn như thế này mà nhìn ở Việt Nam mình mới chỉ ờ, có <coughs> đi qua những cái con phố như này khá là thích thú chúng ta nhìn thấy là những cái đường mà chỉ ờ, thế này thôi nhưng thực ra là chúng ta nhìn vào những cái phố ở miền Tây Nam Bộ miền Đông Nam Bộ có hết Đấy. chúng ta sẽ đi vào một cái con đường khác nhé đây là xe buýt này. Một xe buýt nó khá là hiện đại xe ôi, sao xe nó đẹp thế nhỉ đó đây là một hình ảnh của buổi tối nhưng mà chụp là năm 2015 đó đây là một cái khu thương mại khu trung tâm thương mại thì đấy nó khá là mờ như thế này vâng Bây giờ chúng tôi cũng xin ờ, kết thúc video tại đây. Video sau chúng tôi sẽ nói về chuyến đi mới về thành phố khác cũng của Myanmar, thành phố Naypyidaw. Thực ra là cái thành phố này nó không sầm uất như ở Yangon đâu và nó cũng có quy mô thậm chí còn nhỏ hơn cả Yangon đấy. Cho nên là chúng ta cùng đón xem nhé. Còn bây giờ ừ, xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn.